Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều doanh nghiệp hộ gia đình đầu tư lắp đặt hệ thống năng lượng. Việc làm này không những góp phần bảo vệ môi trường mà còn là giải pháp tiết kiệm chi phí trong sản xuất sinh hoạt. Đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng tái tạo của các doanh nghiệp và để tránh tiêu hụt điện vào các tháng cao điểm, đầu năm nay, công ty trách nhiệm ưu hạn khu công nghiệp Thăng Long 2 đã lắp đặt điện mặt trời áp mái tại hai nhà xưởng với trên 13.000 m2. Sau 6 tháng đi vào sử dụng, đã giúp tiết kiệm gần 200 triệu đồng một tháng. Dự án đã đạt à, hoàn toàn các cái chỉ tiêu liên quan đến à, kỹ thuật cũng như là kinh tế. À, đặc biệt thì cái dự án này nó có vai trò rất là lớn, có ý nghĩa rất là lớn trong việc à, phát triển một khu công nghiệp Thăng Long 2 bền vững theo tiêu chí sử dụng nhiều năng lượng tái tạo cũng như là trong tương lai sẽ góp phần để có giảm bớt cái tình trạng thiếu hụt điện năng trong khu vực Thăng Long 2 công ty cổ phần New Rise, thị xã Mỹ Hào cũng đã đưa vào lắp đặt điện mặt trời áp mái từ tháng 4 năm 2020 với công suất gần 1.000 kWh. Ban ngày, lượng điện sản sinh ra phục vụ cho sản xuất của nhà máy, còn thừa sẽ đẩy lên hệ thống điện để bán lại cho ngành điện. Bên cạnh ưu điểm về hiệu quả kinh tế, mỗi tháng tiết kiệm hàng trăm triệu đồng, thì điện năng lượng mặt trời là sản phẩm xanh thân thiện với môi trường đang được khuyến khích sử dụng chúng tôi mà lắp đặt cái đủ cái diện tích mái của hiện tại của nhà máy thì sẽ hỗ trợ được cái tiền điện cho doanh nghiệp nó rơi khoảng 7 đến 80%. Toàn tỉnh hiện có trên 380 tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái, trong đó có 30 khách hàng là doanh nghiệp, còn lại là các hộ dân. Ngoài ra, còn có hàng nghìn gia đình thực hiện tiết kiệm điện năng bằng việc lắp đặt hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời, xây bể bioga, sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện Trước nhà tôi sử dụng là 3 triệu tiền điện một tháng thì bây giờ thì tôi sử dụng chỉ còn một triệu rưỡi một tháng. Thực ra đây là chỉ là ứng trước cái tiền điện khoảng 5 năm ra thôi. Sau 5 năm được sử dụng khoảng 20 năm là không mất tiền. Theo Sở Công Thương, tuổi thọ trung bình của hệ thống điện mặt trời áp máy là 5 năm và để lắp đặt 1 kWh tương đương với 6 m2, khách hàng đầu tư từ 12 đến 15 triệu đồng. Với lượng điện thu được, chỉ sau 5 năm, khách hàng sẽ hoàn lại được vốn đầu tư để đạt được cái ờ, mục tiêu cũng như kế hoạch phát triển điện năng lượng mặt trời trong những thời gian tới. Sở Công Thương chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư phát triển điện năng lượng mặt trời. Việc sử dụng năng lượng xanh trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã góp phần rất lớn trong việc tiết kiệm năng lượng, tăng hiệu quả sản xuất và đặc biệt là góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.